tuổi 1994 ờ, giáp tuất nhé phong thủy hướng nhà xây phong thủy ờ, hướng nhà tắm hướng nhà bếp <clears throat> rồi lá số tử vi của tuổi giáp tuất 1994 nữ mạng nữa nhá <clears throat> thì thôi phòng hướng chia sẻ luôn nè hướng nhà mà ta hướng phong thủy hướng nhà của chúng ta nhá thì um, 1994 giáp tuất này mệnh của gia chủ đó là sơn dầu hỏa nhá sơn dầu hỏa nửa trên núi cung của gia chủ đây là cung ly nhá. cung này cung bắt chặt nha bà con cung bắt chặt hay còn gọi là cung bắt quái á là cung tử ly là cung phong thủy nhá à, quẻ chặt của gia chủ đó là đông tứ chặt có nghĩa là à, mận của mình là mận à, đông tứ chặt con nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt nhá đấy mỗi một người đều có một đều có một cung bắt quái và một cung uh, tự vi này cung tự vi là cung cấn này ha cung bát trạch của chúng ta đó là cung ly nhé thì hướng tốt của mình là hướng xây nhà này của mình là có bốn hướng tốt nè hướng tốt ở đây đó là hướng chánh đông nè là sinh khí tốt là hướng thiên y là đông nam nè và hướng diên liên là chánh đắc này và hướng uh, chánh nam là phục vị này hướng chánh nam phục vị này đó là hướng chính mệnh của mình là là, là cung ly nhá nó hướng nó hướng nó hướng chính mệnh của mình nhá đấy nó xây nhà tắm hoặc nhà nhà nhà, nhà chính nhà mình nhà chính này rồi nhà nhà tắm này nhà bếp này hay là phòng ngủ quay theo những hướng đông tứ chặt nhé bà con đấy bốn hướng đấy hướng đông đông nam là hướng à, bắc và hướng nam nhé rồi bốn hướng xấu còn lại đó hướng chính tây là tuyệt mệnh này hướng à, tây bắc là ngũ quỷ nè hướng tây nam là đục sát là và hướng à, đông bắc là đó, đông bắc là, là, là, là xấu nhá đấy đó là bốn hướng xấu đó rồi tiếp theo nè thì lá số tử vi của mình Phạm Hưởng chia sẻ luôn về cái lá số tử vi của mình 1994 nữ mạng cung cấn mạng sơn đầu hỏa nửa trên núi xương con chó tướng tinh con ngựa nhá bà cứu thiên huyền độ mạng này về đường linh duyên này thì à, ai mà săn vào tháng 3 tháng 6 tháng 8 tháng 10 âm lịch nữ tuổi giáp tốt tiền duyên phải trải qua nhiều thử thách này khó khăn này mới tìm được hạnh phúc của riêng mình nhé trong tình yêu họ có những mối tình rất là đẹp tuy nhiên đều tan vỡ rất là nhanh chóng giáp tuất uh, sân tháng này khá là lận đận trong đường lương duyên phải đến khi sự nghiệp vững vàng rồi mới họ mới mới mới tới tình duyên hôn nhân nhé có nghĩa là sự việc uh, được uh, vững chắc rồi thì mới uh, tính chuyện hôn nhân thì sẽ tốt hơn cho mình nhé đấy sau kết hôn cuộc sống gia đình khá hạnh phúc và niềm và nhiều nhiều niềm vui nhá có nghĩa là 1994 giáp tuất này nữ mạng mà sanh vào tháng 3 tháng 6 tháng 8 tháng 11 âm tháng 10 âm lịch nè đó là khổ đất à, định về đường lương duyên nhá đấy chúng ta lên là tập trung vào sự nghiệp này khi sự nghiệp ổn định rồi thì chúng ta mới kết hôn nhé rồi ai mà sanh vào tháng 2 tháng 4 tháng 7 tháng 9 tháng 11 âm lịch này trong tình yêu đây là người rất là nhiệt tình đấy và họ thường hay hay là người chủ động này so với ờ, người còn lại đây chính là nguyên nhân khiến tình duyên của họ gặp nhiều rắc rối và chắc trở sau khi kết hôn nếu muốn gia đình êm ấm thì họ nên kiềm chế tính này nhé đấy và quan tâm hơn nữa tới cảm nhận của những người xung quanh có nghĩa là tính của uh, 1994 giáp tuất này là hơi uh, có nghĩa là uh, hơi um, chủ động Đấy. rồi thì ai mà sinh tháng 1 tháng 5 tháng 12 âm lịch giáp tuất sinh vào các tháng này thường là người rất dịu dàng và khá là tâm lý họ luôn khiến cho người bên cạnh cảm thấy thoải mái khi ở bên vì thế mà cuộc sống của họ luôn tràn đầy niềm vui và tình duyên cũng vậy đây hầu hết là những người có nhân duyên rất may mắn họ có mối tình đẹp như mơ và một cuộc sống gia đình hạnh phúc Đấy. một cuộc sống đáng ngưỡng mộ luôn Đấy. rồi tiếp theo thì phạm hưởng chia sẻ luôn về cái gia đạo của mình gia đình là sự nghiệp nhé Đấy, tuổi tuất thấy rằng cuộc trong ờ, uh, cuộc sống gia đình này nhiều niềm vui này tuy có đôi lúc xảy ra bất hòa tranh chấp giữa các thành viên nhưng sau đó đều hòa giải tốt đẹp càng lớn tuổi giáp tuất càng nhận được uh, được sự tình thương yêu sự quan tâm đến từ các thành viên trong gia đình nhé sự nghiệp ban đầu có chút vất vả nhưng thành công rất là nhanh chóng nữ giáp tuất có sự nghiệp sôi động nhất là vào bước vào tuổi 30 này Đấy, năm này thì gặt hái rất là nhiều thành tựu công việc thì có nhiều bước triển phát triển mới nhá tuổi học làm ăn thì rất tốt nếu muốn kết hợp sự ờ, làm ăn thì nên kết hợp với những tuổi như là ất hợi này bính tý mậu dần là những tuổi này sẽ giúp cho mình thêm may mắn thuận lợi trong công việc làm ăn gia tăng về vật à, về mặt tài chính nhé đó là những tuổi rất là tốt để kết hợp làm ăn rồi thì lựa chọn cái tuổi vợ chồng này kết hôn với các tuổi như ất hợi bính tý mậu dần tân tỵ nhâm ngọ và nhâm thân thì nữ giáp tốt sẽ sống một cuộc sống đời hạnh phúc giàu sang phú quý hầu như không phải lo lắng bất cứ về vấn đề gì trong cuộc sống nhé do hợp mệnh nên nếu kết hôn với những tuổi này giáp tuất không chỉ tạo dựng được sự may mắn trong tiền bạc mà còn rất hạnh phúc về, rất hạnh phúc về đường nâng duyên tình cảm nhé có nghĩa là giáp tuất mà lấy chồng ất hợi bính tý mậu dần tân tỵ nhâm ngọ và nhâm thân đấy là rất là tốt nhé rồi tiếp theo kết hôn với các tuổi như là giáp uh, giáp tuất thân thìn nữ tuổi giáp tuất chỉ có thể vận may ở một trong hai phương diện như là tài chính hoặc là tình cảm liên duyên với những tuổi này giáp tuất sẽ phải gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống chủ yếu là về mặt tinh thần kết hôn với các tuổi như là quý mùi tân mùi thì cuộc sống hôn nhân này của giáp tuất không chỉ gặp nhiều khó khăn mà còn nắm chuyện buồn phiền cuộc sống nhiều vất vả và khổ cực tình cảm cũng xuất hiện những cản trở muốn cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn thì hai người cần phải cố gắng hơn trong công việc và biết quan tâm tới nhau nhiều hơn nữa nhé có những năm mà lữ giáp tuất là cần lên à, không nên cử hồn cứ hành kết hôn vào những năm như là 17 21 29 33 tuổi đây là những năm đại kỵ khi kết hôn lấy chồng nhé rồi tuổi đại kỵ này tuổi đại kỵ được chia thành hai dạng như sau Đấy, nếu mà kết hôn ờ, với ờ, giáp tuất này nữ giáp tuất mà mận không hợp với tuổi là đinh ờ, sửu này giáp tuất nhá để không hợp với đinh sửu này không hợp với ất dậu này kỷ sửu này tân mão quý dậu và đinh mão này nếu hợp tác làm ăn hoặc uh, kết hôn thì sẽ đem lại nhiều bất lợi trong công việc giáp tuất có thể bị ảnh hưởng dẫn tới hao tài tốn của nếu hợp tác với những người này giáp tuất nên mà thêm những người hợp tuổi với mình để tham gia cùng để cân bằng cân bằng nhé nếu kết hôn và lập gia đình thì cuộc sống hôn nhân có thể rất là vất vả nhiều khó khăn và buồn phiền hai vợ chồng càng phải cố gắng còn nhiều hơn nữa thì mới được à, hạnh phúc nhé đấy nếu mà kết hôn với đinh sửu ất dậu kỷ sửu tân mão quý dậu và đinh mão đây là những tuổi cực kỳ là, là, là không được tốt cho lắm nha rồi ờ, năm khó khăn năm khó khăn nhất của giáp tuất này gặp phải rất nhiều khó khăn và vất vả trong cuộc sống đó là năm 23, 25, 27, 30 tuổi trong những năm này giáp tuất cần phải cẩn thận và chú ý hơn trong các vấn đề mọi mặt đề phòng làm ăn nhé rất là khó khăn trong những năm này đấy rồi tiếp theo hồng hưởng chia sẻ luôn cho mình là cái ngày giờ xuất hận mỗi một tuổi đều có khung giờ hoàng đạo riêng của mình khi chúng ta nắm bắt được khung giờ hoàng đạo này thì chúng ta sẽ xuất hành đi làm ăn xa hay là ký kết hợp đồng hay là đi ờ, giao thương gì đó sẽ thuận lợi hơn cho chúng ta nhé đấy nên chọn vào ngày giờ này vào những ngày chẵn này tháng chẵn này và giờ lẻ này rất phù hợp với họ xuất hành vào thời điểm này sẽ đem đến cho giáp rất nhiều may mắn trong, hơn trong cuộc sống rồi diễn biến từng năm lại từ năm 18 tuổi này trong cuộc sống có nhiều niềm vui cuối năm có một số vẫn có một số điều bất ngờ xảy đến mang cho họ nhiều tài lộc Đấy, năm 18 tuổi thì có tài lộc nhé 19 tuổi có một mối tình duyên đẹp nhưng không được duy trì cho lâu cho lắm cuối cùng thì cũng kết thúc không không đi đến hôn nhân được rồi năm 20 tuổi sự nghiệp tuy có bắt đầu nhưng nhìn chung khá thuận lợi giữa năm có gặp phải một số chuyện rắc rối chuyển sang năm 21 tuổi tình cảm đặc biệt phát triển gặp được nhân duyên của cuộc đời mình năm 22 tuổi công việc có nhiều chuyển biến nhiều tài độc cuộc sống có nhiều chuyện vui đây là những năm tốt đẹp cho những dự định kinh doanh lập nghiệp nhé chuyển sang 23 tuổi đến 26 tuổi đây là khoảng thời gian rất may mắn trong cuộc đời của Giáp Tuất những năm này tình cảm đặc biệt tốt đẹp trong năm có thể diễn ra một Ờ, một cái lễ hoành tráng và linh đình Đấy, có nghĩa từ năm 23 đến 26 tuổi nhé cái tình cảm sau kết hôn lại càng gắn bó và đầm ấm hơn trong năm này cũng rất có nhiều vận may về tiền tài làm ăn phát tài phát lộc cuộc sống gia đình sung túc là đầy đủ đây là những năm tốt đẹp nhất để phát triển sự nghiệp đó là từ năm 23 đến 26 tuổi đây là những năm rất là đẹp rồi tiếp theo năm 27 đến 29 tuổi những năm này cuộc sống không thuận lợi cho lắm nhiều điều xảy ra lên giáp tất cần phải cẩn trọng hơn chú ý uh, chú ý trước khi đi ra một quyết định nào đó bước sang năm 27 tuổi đề phòng mắc bệnh rồi năm 28 tuổi cẩn thận này có người lợi dụng này tránh hao tài tốn của bị lừa gạt hôn nhân thì bị ảnh hưởng chuyển sang 29 tuổi thì không nên đầu tư quá lớn nhé không nên kinh doanh đầu tư lớn nhé vào 29 tuổi 30 tuổi đến 34 tuổi những năm này có nhiều vấn đề ảnh hưởng tới tình cảm gia đình cuộc sống khó khăn buồn no trong năm nên chú ý hơn tới các mối quan hệ khác giới xung quanh tránh tin đồn thị phi nên dành nhiều thời gian quan tâm cho gia đình và con cái hơn nhé đó năm 30 đến 34 tuổi đó là những năm không có tốt cho lắm cẩn thận là nói ra tiếng vào nói thị phi nhé à, chuyển sang năm năm đến 40 tuổi 35 đến 36 tuổi là trong những trong cuộc sống nó xuất hiện nhiều may mắn công việc phát triển tốt đẹp này về tình cảm cũng thuận lợi gia đình hòa thuận nhiều niềm vui nhé chuyển sang 37 đến 38 tuổi những năm này có vẻ có đường tàn độc này cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều tài chính đầy đủ này và có và có vận về tiền tài nhé vận may về tiền bạc 39 đến 40 tuổi trong công việc xuất hiện những vấn đề không tốt ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp và tương lai của mình mặt khác trong năm tình cảm cũng không được thuận lợi cho lắm thỉnh thoảng có nhiều mâu thuẫn cãi vã nhá đó là năm 39 đến 40 tuổi là hai năm này không được tốt về tình tài và đường tình cảm cho lắm rồi thì à, chuyển sang năm 41 đến 45 tuổi 41 tuổi nhiều vấn đề trong tình cảm phát sinh cuộc sống không được thoải mái tình cảm có nhiều ngăn cản nhá 42 43 tuổi tình cảm được cải thiện nên đáng kể cuộc sống có nhiều niềm vui từ con cái năm 44 đến 45 tuổi những năm này đặc biệt phát triển trên con đường sự nghiệp cuối năm kiếm được một số khoản tiền khá là lớn nhé rồi chuyển sang 46 đến 50 tuổi những năm này chú ý hơn tới sức khỏe của bản thân trong 46 47 48 tuổi này thường xuyên hay bị mắc bệnh về à, về về về, về, về đường tiêu hóa này, hay tay chân này, à, về khớp này trong những năm này không nên làm các cuộc giao dịch nhé làm ăn đến cái kéo là hao tài tốn cối Đấy, rồi là tiền mất tật mang chuyển sang 51 đến 5 năm tuổi thời gian này tốt đẹp về mặt tình cảm cuộc sống có nhiều yên vui năm 56 đến 60 tuổi đây là khoảng thời gian thích hợp để nghỉ dưỡng cải thiện sức khỏe và tinh thần nhé rồi phòng hướng chia sẻ luôn về cái ờ, thơ vận mạng mình mỗi một tuổi đều có thơ vận mạng riêng của mình nhé giáp tuất mạng hỏa số này nữa ở đầu núi rõ ràng sáng trưng thuận sinh mùa hạ mùa xuân giàu nghèo cũng sướng no buồn mà chi số gái sinh đặng hợp thời làm ăn có làm ăn có của chồng giàu vinh sang nỗi sinh ở ác chặt giờ cuộc đời như thế nắm bèo trôi đi tuổi sinh thọ nhỏ chẳng an bận tật đau ốm liên miên tháng ngày số nàng lại khắc mẹ cha đi xa thương nhớ ở gần ốm đau xét qua trang sử nương duyên ngựa châu long hổ kết duyên mới thành tuổi nhỏ hậu vận gian nan trở về lớn tuổi mới mong thanh nhàn thì phạm hưởng tổng quan luôn thì cái à, gấp tuất này trong cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp về đường tình cảm và sự nghiệp họ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống con đường công dân sự nghiệp này cuộc sống khá êm ấm tuổi càng lớn thì càng thuận lợi hơn nhé trong gia đình tình cảm tốt đẹp có nhiều niềm vui con cái hiếu thảo thành đạt về già được hưởng phúc an nhàn tóm lại nữ giáp tuất này cuộc sống đa phần là tốt đẹp tuy nhiên có xuất hiện chút khó khăn nhưng nhưng không đáng kể tình cảm cũng vẫn thuận lợi tốt đẹp sự nghiệp có nhiều điểm nổi bật nữ tuổi giáp tuất hưởng thọ trung bình từ 74 đến 86 tuổi nếu làm ăn tích đức làm ăn lương thiện sẽ được gia tăng lên kỷ nhá đấy rồi thì à, phòng hướng chia sẻ luôn về cái màu sắc phong thủy của mình mình mặn hỏa thì ở đây màu sắc phong thủy tương sinh tương hợp của mình nhé màu tương sinh của mình đó là màu xanh lục này đấy màu tương hợp của mình đó là đỏ hồng tím màu khắc chế được đó là trắng xám nghi bị khắc kỵ đó là bởi màu đen và xanh nước có nghĩa là chúng ta không nên sử dụng màu phong thủy màu đen và màu xanh nước để sử dụng à, màu sắc phong thủy có nghĩa là trang phục này màu đen màu xanh nước cũng không nên sử dụng này xe pháo cũng vậy nhà cửa sơn phế cũng vậy không nên sử dụng những màu đen và màu xanh nước ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng màu xanh lục này tương sinh này Đấy, hòa hợp thì đỏ hồng tím nhé đây là ừ. những màu tốt đẹp cho chúng ta để chúng ta sử dụng về màu sắc phong thủy hay chúng ta mua vòng phong thủy vậy theo màu sắc bằng mệnh chúng ta thì sẽ đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nhé, để kết hoạt được tài độc cho chúng ta Thế thì thôi Phạm Hưởng à, xin chấm dứt video tại đây nhé Thì ai mà lần đầu tiên xem video của phẩm Hưởng thì nhớ đừng quên đăng ký kênh để nhận video sớm nhất nhé Rồi xin chào bà con và các bác nhé